cứ trách ông trời sao lại gieo sợi tơ trái ngang buông đôi bàn tay em theo người ta về chân trời mới để đến bây giờ hơi ả à ơi chiếc bóng đơn côi anh chẳng buồn thiếu dòng nước cứ trôi vô tình duyên kiếp hai mình sao giờ đây lại chia cách đôi sao không cùng nhau câu hẹn xưa giờ bao lừa dối cứ trách con đò quên tình xưa để bên đơn bao cây đắng nhưng giờ ai hay dưới mái tranh nghèo nàn bước chân a đang vội vàng sao không nhớ một thời ta đã từng mơ được sánh bước cùng nàng nơi phòng hoa cùng người ta anh biết mình chẳng là gì nên thôi em cứ về bên ấy đừng luyến tiếc anh để mà chi và đau đớn nhất là khi ngày hôm ấy nhìn người đi đâu ai hay và đâu ai thấy nên này anh thắm mất hàng đi what's up đừng ước giờ đây cớ sao đổi thay mỗi ngày nào còn đây mà giờ đã xa chân trời còn lại chua cay khóc than chỗ này